Có hot xin kính chào các bạn. Rất vui khi được các bạn ghé xem tin tức của Có hot. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn thật thoải mái. Hãy ủng hộ Có hot bằng cách like, comment, đăng ký và chia sẻ video nhé. Bạn đang xem bản tin sai phạm tại bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh, khởi tố phó giám đốc cùng 3 thuộc cấp. Sau đây là nội dung chi tiết liên quan đến sai phạm tại bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố tạm giam thêm 4 bị can là cán bộ, viên chức của bệnh viện. Các bị can gồm Nguyễn Chí Dũng, sinh năm 1965, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thị Bích Hạnh, sinh năm 1971, trưởng phòng tài chính kế toán Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Đỗ Nguyên, sinh năm 1962, trưởng khoa tổng hợp bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh, Lương Ngọc Tuấn, sinh năm 1965, phó trưởng khoa khám mắt bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình C01 điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 8 và ngày 9 tháng 2 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện, Võ Thị Trinh Nga, Phó Giám đốc. Phí Duy Tiến, Nguyên Phó Giám đốc, Nguyễn Quốc Toản, Nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức tham gia chỉ đạo. Thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018 của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình điều tra xác định năm 2018, Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018 để mua sắm vật tư phục vụ điều trị. Khám chữa bệnh, khi thực hiện đấu thầu mua sắm, một số cá nhân lãnh đạo bệnh viện mắt đã làm trái quy định của pháp luật về đấu thầu để loại mặt hàng thủy tinh thể nhân tạo cùng tương đương đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và có giá dự thầu thấp nhất. Mua các mặt hàng thủy tinh thể có giá dự thầu cao gồm thủy tinh thể nhân tạo CT Osfina 509M với giá 3 triệu 100 nghìn đồng trên một cái. Thủy tinh thể nhân tạo CT Osfina 509MP với giá 3 triệu 600 nghìn đồng trên một cái. Thủy tinh thể nhân tạo CT Lucia 601PI với giá 3 triệu 400 nghìn đồng trên một cái. Thủy tinh thể nhân tạo CT Lucia 201P với giá 2 triệu 950 nghìn đồng trên một cái. Bảo hiểm y tế và người bệnh phải chi trả thêm phần tranh lệch cao hơn khi bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn mặt hàng thủy tinh thể có giá cao hơn trúng thầu trái quy định gây thiệt hại tổng số tiền là 14 tỷ 215 triệu đồng, trong đó thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế 5 tỷ 217 triệu 946 nghìn đồng, người bệnh có bảo hiểm y tế 7 tỷ 168 triệu 154 nghìn đồng. Người bệnh không có bảo hiểm y tế 1 tỷ 828 triệu 900 nghìn đồng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can Nguyễn Minh Khải, nguyên giám đốc Võ Thị Trinh Nga, nguyên phó giám đốc, Phí Duy Tiến, nguyên phó giám đốc, Nguyễn Quốc Toản, nguyên trưởng khoa phẫu thuật. Gây mê hồi sức thuộc bệnh viện mắt về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cảm ơn các bạn đã xem tin của Có gì hot. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết trong cuộc sống và công việc. Nhớ like, comment, đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ Có gì hot nhé.